Xin chào, mình là Toàn và bây giờ mình sẽ làm một cái video hướng dẫn nhà phần mềm virus ss Max Security hoặc là bất kỳ phiên bản nào của ss cũng được luôn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. À, trước hết mình spoil các bạn nhớ không? Đặt vào vĩnh viễn nhé. Rồi, bắt đầu thôi. Google tìm download asset mình sẽ phóng to cho dễ dễ nhìn ha mình chọn tên miền là asset.com chọn phiên bản thơm vì business phải điền ôi nhiều thứ tôm thì quá ok à mình uh, tải chụp mà đã mình tải rồi thì mình tải lại open nha à, đợi chút mình tắt cái này đi đây các bạn vào đây chọn ngôn ngữ tùy thích thì ở đây mình chọn phiên bản tiếng Anh thôi continue này à, trong khi chờ các bạn vào Google tìm Google hay Bing cũng được tìm 10 minutes mail mail 10 phút bấm nhầm cái gì á thì đây là cái, cái mail ngẫu nhiên nè và có cái phần inbox để nhận à, học thư á cái này thì nó bắt buộc phải on low on nghĩa là cho phép tất cả và tiếp tục các bạn vào create account tạo tài khoản mới ở đây thì lúc nãy mình đã copy bên này rồi thì mình dán nha coi lại coi chính xác chưa copy lại tiếp tục với email chọn mật khẩu ở đây nó yêu cầu ít nhất 10 ký tự một chữ hoa một chữ thường và một số chọn đại ha mình tên là toàn thì mình ờ, đặt cái tên là ví dụ toàn a cộng một bốn bảy hai năm tám ba sáu chín cho dễ nhớ sau khi đăng nhập rồi sẽ có một cái email ở đây nè chờ chút nó đang ờ, tự uh, boss nè một nè ở dưới nè thấy không xác nhận tài khoản xác nhận đăng ký đây bây giờ sau khi đã xác nhận rồi đặt tên cái thiết bị nha ví dụ đặt tên là toàn đi continue chọn dạ. thử miễn phí try for free activate lên cài đặt đấy quá trình cài thì nó cũng tùy thuộc vào cái máy các bạn như thế nào cấu hình Đây mình đang xài Windows 11 trên HDD Đây là ổ, ổ đi ảo của mình nha Máy ảo bạn thấy thì nó cũng không có ờ, sida lắm bốn sư bộ rồi cài đặt hoàn tất bấm vào đâm bây giờ mình hướng dẫn nha trước hết là các bạn phải tắt hips hips ở đâu bây giờ các bạn vào asset nè các bạn ờ, sẽ thấy cái cái này nè tắt nó đi bạn setup bảo vệ máy uh, máy tính vào hiếp này nè bảo vệ sắp nhập gì đó ở bên phiên bản tiếng Việt thì nó như vậy nè xem tính mà biết vào đây cái này nè khi mà các bạn tắt ờ, toàn bộ tắt một cái nó sẽ tắt toàn bộ sau đó bấm vào ok ok rồi xong giờ sao nữa các bạn reset cái quá trình này nè à, các bạn có thể phải chờ một chút nhưng mà mình sẽ giải thích vì sao phải tắt cái hit này đi vì nó sẽ có cái khi mà các bạn bật hit đó, nó có cái quyền bảo vệ bảo, bảo mật cao nhất mà nó chặn không có à, chỉnh sửa gì được cái file trong này luôn CD này program data preset bên trong này là các bạn không thể nào copy xin hoặc là xóa cái này được à mà trước ờ, trước hết là mình ờ, hướng dẫn cái phần này nha các bạn phải bật cái uh, show hidden uh, file xem cái mà xem cái tài bị ẩn view nè win 11 là vào 3 chấm nè sau đó vào view và tắt mấy cái nhồng thiết đi là bốn cái option à, đầu đầu đầu tiên phía sau cái tròn tròn này đấy đây đây cái này nè hai protected operating system files nó xóa những cái nó ẩn những cái file mà bị à, gọi là hệ thống mấy file hệ thống sẽ bị xóa đó nên mới bị nó sẽ bị ẩn nó nhau <laughs> cái file nó, liên quan đến hệ thống thì nó bị ẩn luôn nên nó bật mỗi xem file thì có những file nó ẩn á nhưng mà bật một cái thì cái còn lại sẽ không thấy nữa rồi bây giờ các bạn vào Access lại nha Các bạn nhấn phím F5 À khoan khoan Bây giờ trước hết các bạn tải cái file license về cái file .lf các bạn vào file orl.com xuyệt mmt go app enter các bạn tìm chữ license L-I-C-E Chứ sao mình lăn xuống không được vậy ta Mình F5 lại được rồi nè License Access Internet Security Download Open File Explorer À không không, mình tạo uh, à, mở bằng WinRAR Đây là file zip thì mình nên mở bằng WinRAR cho nó uh, copy tạm ngay đây cái đã trước hết thì các bạn vào view Win 10 thì vào view option còn ờ, Win 11 á bấm những dấu ba gạch nè option view này show hidden files và bỏ cái hai protected operating system files đi sau đó chọn yes kia thì như vậy các bạn có thể thấy được cái ờ, folder bị ẩn nè là program data bạn tìm asset tùy vào bất kỳ ờ, phiên bản nào các bạn ờ, sẽ thấy được cái tên nó khác nhau ví dụ asset endpoint security sẽ có chữ endpoint còn này accessibility nó sẽ có mỗi chữ sẽ security thôi đây license nè mình sẽ bắt thấp cái file này mình đổi thành cái tên au license ok continue đó bây giờ thì mình có thể đổi bình thường rồi nãy các bạn mà chưa tắt hips không đổi đâu các bạn copy hoặc là mua cái file license nãy mình có vừa mở từ win ra ra đây nè cái file này là new nha còn file hiện tại là new file cũ là âu á lúc này thì chưa có uh, vội gì đâu các bạn hãy vào access nhấn phím F5 hoặc là Advanced Setup hoặc là Setup nè cài thiết lập à, rồi thiết lập nâng cao nè Advanced Setup nè F5 chớ nhanh thôi ở đây thì đây là công cụ à, công, công cụ phát hiện nè detection engine ở dòng trên cùng các bạn lăn xuống tìm cái loại trừ exclusion vào phát, à, loại trừ phát hiện detection exclusions các bạn bấm vào edit nha bạn add cái ừ, này vô mình sẽ để cái link này đừng giản có phần mô tả C. Window System 32 Drivers ETC Host Ok Hoặc bạn cũng có thể vào dấu ba gạch này để chọn nè C nè Vì sao mình không thích dùng cái này Tại vì ờ, tìm cái này thì nó hơi bị lâu lâu hơn kia 932 nè drivers etc nè host ok ok nè rồi ok tiếp mình là tại sao mình phải làm như thế này mình làm như thế này là để ngăn chặn khi mà copy cái code kia vào host nó sẽ bị ờ, lỗi liền nha đợi chút mình vào C Windows System Pack à, Driver etc nè khi mà mở cái này lên các bạn mở bằng notepad cộng cộng nha cái này không có nước với tục cầm sẵn nhưng mà do mình xài Ghostback Rare nên ờ, sẽ không thấy mình mở thẳng cái notepad cộng cộng đi Ý, ý notepad bình thường thôi không cần cộng cộng nha cho cái file host này vô nè mình sẽ để cái này ở phần mô tả nha dán cái này là mình để bên quạt ờ, cho nó tiện nha dán cái này vô nè uhm. luôn nếu như mà nó bật lên cái này nè là không lưu được á thì các bạn buộc phải copy ra desktop rồi lưu để xem copy desktop kiểu gì mình dán cái này ra đây nha Ý, mình copy ra đây nhấn nhấn nút control để copy à, bạn cũng phải vào asset vào cài đặt nè computer protection và tắt cái real time protection này đi không thì sẽ bị uh, uh, mất cái file ấy. mình sẽ lưu ra desktop nha desktop nè các bạn bỏ cái phần ờ, on file này đi Ý, các bạn chọn cái phần on file đừng có chọn uh, tách đất của mình xếp lại nè đó rồi bây giờ mình uh, mở lại bát ha thì các bạn ờ, sẽ thấy là cái này đã được chỉnh sửa rồi ô oh, vẫn chưa được nè vậy mình dán vô lại ha lâu rồi nè mình kéo thả cái này vô lại coi nó làm sao ok có rồi có rồi bây giờ mình nên copy cái file này copy đè vô etc driver nè nha copy đè được không ta continue ok giờ mình mở một file nút notepad được không sau khi đã chắc chắn là có hai cái dòng này rồi thì các bạn á có thể bật cái real time protection lên nè bật lên nè mình bật lên thì nó chắc chắn nó sẽ bị cái pha cái này tóm gọn liền nha tiêu luôn à, các bạn vào tool more tool công cụ nè à, thêm công cụ à, file, đây cái file nè host đã bị uh, mất rồi nó bị uh, phát hiện thành virus cái file ngoài desktop á nhưng mà cái file ở trong system 32 ờ, driver etc host á, nó không có bị gì luôn thì các bạn đã hiểu được cái mục đích của mình rồi chứ rồi để chút à lúc đó mình vừa mới đi ăn cơm xong nha và bây giờ các bạn nhìn nè à, thời hạn sử dụng là tới ngày 22 tháng 4 cái này lúc nãy mình đã copy cái file license này đúng không bây giờ các bạn à, vào tag manager vào phần details rồi tìm cái các bạn lọc theo cái nem nha tìm e cái chữ EGUI nè các bạn tắt EGUI tắt hai này rồi tắt EKRN sau đó các bạn mở Exit lại Hãy cùng chờ đón điều thần kỳ xảy ra Ok, trả phí nữa không? này sử dụng là vĩnh viễn Các bạn vào setup nè Và bật lại cái HIPS HIPS Bật lại để được ờ, maximum ờ, bảo vệ ha sau đó reset lại à, còn mấy cái này các bạn thể tắt đi cũng không có sao rồi giờ mình reset lại nè như thế này thì các bạn ờ, cũng đã xong rồi đó bật clips lên phải đông lại à cái phần này là rất là quan trọng nha để gõ được tiếng việt á hay còn gọi là ký tự unicode thì làm như sau vào cài đặt nâng cao hoặc là ấn phím F5 nè để vào account setting vào web và email bảo vệ thanh toán và bảo vệ thanh toán và ngân hàng cho tắt nó đi để chút mình vừa copy cái gõ tiếng việt vào các bạn nhìn nè hiện tại thì mình vẫn gõ được bình thường nè thấy không thế nhưng nếu như mà vào trang web trình duyệt thì sao đó không được thấy không cái đó là do các bạn đã bật cái bảo vệ trình duyệt á bây giờ các bạn vào asset nè gọi F5 nha Đây. web and email web và email Banking and Payment Protection Ngân hàng và bảo bảo vệ thanh toán tắt cái bảo vệ ờ, bàn phím tắt bảo vệ bàn phím nè ok rồi gõ thử nha bình thường thấy không xin cho mình một cái like subscribe nếu như video hữu ích nhé chào tạm biệt và hẹn gặp lại see you